Kính thưa toàn thể đại chúng, à, con nghĩ rằng con đi tu thì thật sự do mình giác ngộ giáo lý của Phật mà mình phát nguyện mình đi tu. Thì, à, cái năm ấy thì con đến nhà một người bạn chơi, anh bạn này là Phật tử rất thuần thành, tên là anh Xoa. Thì khi con đến ban thờ của nhà anh thấy con thấy dán trên cái ban thờ một cái bài kệ, bài kệ như thế này. Muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng muốn diệt chúng sinh tất cả khổ phải nên mau phát bồ đề tâm thì sau khi đọc xong cái câu này toàn thân con cũng rất là bàng hoàng và con bảo là phát bồ đề tâm thế nào nhỉ anh xoa nhỉ rồi em cũng rất muốn phát bồ đề tâm à thế thì anh bảo thế chú phải đi đọc phát bồ đề tâm rồi chú phải phát nguyện phát nguyện thế thì con bảo bây giờ anh có cái quyển phát bồ đề tâm cho em xem anh bảo nhà nhà tôi không có chú đi lên chùa chú tìm xem thế là con mới phóng thẳng xe lên chùa quán sứ và trong thư viện chùa quán sứ thì rất là lạ trong một cái thư viện tràng răng kinh sách thế này con vào con rút một cái, cái tủ kinh ra và bê một chồng kinh ra rất kỳ lạ con lấy rất là ngẫu nhiên một quyển sách quyển sách này thì người ta bọc bìa lại kín không có chữ ở bên ngoài và kỳ lạ thay khi con mở ra một cái bên trong ghi khuyến phát bồ đề tâm văn của ngài thật hiền đại sư rất lạ kỳ thế con vào đây thì chắc là phật chỉ cho mình rồi và con đọc vào thì con nuốt từng lời thấy hay quá sau đó con về con đã thành lập được một cái tổ phát bồ đề tâm cái nhóm chúng con sinh hoạt và anh chị em đều lập nguyện phát tâm bồ đề và khi chúng con đã quyết định sẽ phát tâm bồ đề thì chúng con đi tìm một vị sư để chứng minh cho chúng con phát tâm bồ đề lúc ấy thì chúng con được biết hòa thượng thích thanh từ ờ, viện chủ thiền viện trúc lâm đà lạt chúng con đã điện bạch thỉnh hòa thượng cho chứng minh cho chúng con cái lễ phát tâm bồ đề này và hòa thượng hứa khả hòa thượng ờ, chọn cho chúng con cái ngày 19 tháng 6 là ngày viết quan âm để chúng con vào phát tâm bồ đề và kính bạch đại chúng trước ngày con đi phát tâm bồ đề thì cũng có một sự kiện này xảy ra là con lên con thắp hương con lễ phật ở trong phòng của con ở con cũng khấn là bạch phật con đợt này con thật lòng con muốn phát tâm bồ đề mà con thật tâm con muốn dâng hiến cuộc đời con cho phật xin Phật chứng cho và Phật chứng đây là con con chứng minh thật cái lạ hạnh việc của con là con sẽ lấy cái mồi hương cháy này con sẽ đốt vào cái thân của con thế thì lúc đấy là con châm mấy đèn hương này cháy con mới vạch cái ngực ra thế con mới cầm cái mồi hương con mới dí vào à, để chứng minh là con thật lòng con phát tâm bồ đề <laughs> à, thưa đại chúng lúc ấy con mới hiểu thế nào là cái ngã chấp của mình khi mà cái mùi hương nó mới gần đến cái da của mình ấy, thì tự nhiên cái tay của mình nó bật ra nó không không dám đưa vào thế lúc cái con mới chấn tĩnh con bảo thế là chấp ngã thì không được mình đã nguyện mình xả thân mình, mình cho phật tại sao lại sợ thế là con dùng hết nghị lực con đưa cái mùi hương vào thì thưa đại chúng khi mà nghe cái tiếng thịt nó cháy xèo một cái một cái cảm giác tan vỡ toàn thân và một cái niềm hỉ lạc hạnh phúc vô cùng tràn ngập rung động tất cả và con tin là con đi phát bồ đề tâm đợt này sẽ rất là thuận lợi và quả nhiên sau đúng như thế à, chỉ có mỗi cái là con phải nói dối cô bạn gái lúc ấy là con có người yêu tại vì khi mà con có cái tâm bắt đầu hướng về phật và con đã về nhà mấy lần thổ lộ với bố mẹ là đạo phật hay lắm con cũng không dám nói ngay đầu tiên là ca ngợi đạo phật thế sau đó rồi thì dần dần bảo con cũng thích đi tù lắm bố mẹ thì lập tức là bị các cụ chống cự dữ lắm Đấy. thế thì con phải nói dối cái đợt đấy đó ừ. con phải nói dối cả bố mẹ rồi kể cả cô người yêu là anh đi công tác ở miền Nam và sau đó là vào trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt thỉnh hòa thượng làm lễ cho chúng con được lên phát Bồ đề tâm nguyện. Và rất đặc biệt là sau cái lễ phát Bồ đề tâm nguyện ấy thì con biết rõ là mình sẽ trở thành một vị tu sĩ, biết rất rõ. À, không có suy nghĩ gì mặc gì lúc ấy là cô bạn gái Ờ, đang chuẩn bị để xây dựng hai đứa đang chuẩn bị rất lạ và kính thưa đại chúng